Xin kính chào quý vị nhà đầu tư. Nằm trong chương trình cập nhật và đánh giá các cái doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam thì hôm nay tôi sẽ cập nhật uh, kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 của cổ phiếu PNG uh, à, với cái uh, tiêu đề nâng tầm vị thế tăng trưởng bền vững. Và sau đây thì xin mời uh, anh chị và quý vị chúng ta sẽ cùng đánh giá về cái uh, cổ phiếu PNG này. Uh, thì trước tiên là về sức khỏe tài chính của PNG thì Ezefin cho rằng là tốt nhưng không được tối ưu. Thực sự nói về sức khỏe tài chính là rất tốt nhưng nó không được tối ưu. Lợi thế cạnh tranh thì của PNG thì ngày càng mạnh. Vì sao lại như vậy thì chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết hơn vấn đề. Thì thứ nhất là liên quan đến cái uh, uh, nợ vay trên vốn chủ sở hữu. Chúng ta có thể thấy nó đã giảm từ 2017 là 30,26% còn có 10,73% còn nếu mà tính chuẩn nợ vay ròng thì vốn chủ sở hữu của nó gần về không rồi về cơ bản là gần gần gần về không rồi đó gần về không phải nói là như vậy là phải nói là một cái sức mạnh về tài chính nó rất vững chắc đó tức là vốn chủ sở hữu hơn 8.175 tỷ nhưng mà nợ vay ròng nợ vay ròng thì chỉ có 127 tỷ thôi thì cũng có thể coi rằng PNG về cơ bản là hết nợ rồi đó tổng nợ vay là 877 tỷ nhưng mà cái số tiền họ vác đi họ gửi ngân hàng thì nó gần bằng cái số nợ vay đó thì họ hoàn toàn có thể trả thì như vậy là nợ vay của công ty này về cơ bản gần như bằng không rồi thì cái điều này một mặt khẳng định là cái sức khỏe tài chính sức mạnh tài chính của PNG rất tốt nó đến từ cái quý 1 năm 2022 này thì PNG đã phát hành 15 triệu cổ phiếu với giá đâu đó khoảng 95.000 đồng thì phải thì như vậy là riêng cái phát hành 15 triệu như thế thì họ cũng thu được hơn 1.300 tỷ thì từ đó họ trả bớt nợ rất nhiều nợ năm 2021 là những 2.007 cơ đó thì đến sang 6 tháng đầu năm 2022 còn có 877 tỷ tức là họ đã trả đi khoảng độ 1.950 tỷ cái nợ vay rồi họ trả rất nhiều mà vẫn còn một cái lượng tiền khoảng độ 750 tỷ gửi ngân hàng đó cho thấy là cái sức mạnh tài chính rất tốt rất khoai và không có cái rủi ro gì về mặt tài chính cả tuy vậy tuy vậy đứng trên góc độ một nhà đầu tư lựa chọn những cái cổ phiếu xuất sắc về mọi mặt thì chúng tôi cho rằng PNG như vậy là chưa tối ưu vì sao này vậy về cái tỷ lệ chiếm dụng của PNG rất cao chúng ta có thể thấy lên đến 760% 6 tháng đầu năm tức là như thế này họ họ chiếm dụng họ chịu được của người khác 7,6 đồng thì họ chỉ bị chịu có một đồng thôi à, cái điều này có được nhờ hai vấn đề một là cái lợi thế cạnh tranh của PNG rất mạnh đó thế thành ra họ chịu được những người khác và thứ hai cái vấn đề ở đây là cái ngành nghề kinh doanh của PNG gần như không có bán chịu bán hoặc bán chịu rất ít ví dụ quý vị ra cửa hàng vàng chẳng hạn quý vị không thể bảo tôi mua chịu được nếu quý vị có mua chịu mua trả góp đi chăng nữa thì đấy là chịu trả góp của thằng ngân hàng của thằng công ty tài chính chứ không phải của PNT thì ờ, công ty này có cả hai cả lợi thế cạnh tranh lẫn cái đặc thù kinh doanh của nó chiếm dụng vốn được tốt không bị chiếm dụng vốn do đó nó mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh thì không cần quá nhiều vốn không cần quá nhiều vốn là thứ nhất thứ hai là cái vấn đề ở chỗ ở chỗ cái thằng PNG này ấy, với cái vị thế của nó rất là khỏe rất tốt nó có thể vay tiền ngắn hạn để đầu tư hàng tồn kho vốn lưu động bởi vì tài sản cố định của công ty này không cần thì với cái lãi suất rất thấp đâu đó chỉ khoảng độ 4% 5% thì khi đó nó sẽ tối ưu được về cái mặt tài chính hơn thì tất nhiên so sánh các doanh nghiệp với nhau thì nó là khập khiễng nhưng mà tôi lấy một cái ví dụ ví dụ như là tập đoàn Apple của Mỹ với vốn chủ sở hữu của nó còn chưa đến 60 tỷ đô nhưng một năm làm ra lợi nhuận những 90 đến 100 tỷ đô. Năm 2022 2022 này thì lợi nhuận của Apple được dự báo khoảng độ 96 đến 100 tỷ đô mà vốn chủ sở hữu duy trì cuối quý 2 này của nó có 56 tỷ đô thôi. Tức là cái ROE tức là cái hiệu quả trên cái đồng vốn sinh lời của nó lên đến 160%. 160 thậm chí 170%. Tức là như này, nó bỏ ra 50 tỷ đô để kinh doanh lợi nhuận luôn là 95 tỷ đô để có được điều này ấy, thì Apple nó đã sử dụng rất tốt cái vị thế của mình đó là một cái công ty hàng đầu thế giới số 1 thế giới vị thế bền vững vững chắc và nó vay nợ rất nhiều tổng tài sản của Apple đâu đó nó khoảng hơn 350 tỷ đô như vậy trong đó thì nợ vay của Apple nó cũng đến hàng trăm tỷ đô tức là gấp nhiều lần vốn chủ sở hữu nhưng vì cái công ty này có cái vị thế kinh doanh rất vững chắc thì thành ra nó rất an toàn và nó vay lãi suất được rất thấp thì khi đó nó làm ra bao nhiêu lợi nhuận nó trả sạch cổ tức bấy nhiêu và mua lại cổ phiếu quỹ thậm chí nó lấy thêm cả cái vốn chủ sở hữu tích lũy trước đó để trả bớt đi để làm giảm cái vốn chủ sở hữu xuống tăng cái dòng tiền công ty trả cho cổ đông trả cho cổ đông thì à, năm 2016 thì vốn chủ sở hữu của Apple lên đến 132 tỷ đô nhưng mà đến nay giữa 2022 vốn chủ còn nó hơn 50 tỷ đồng đó tức là công ty nó đã vác cái lượng tiền còn lớn hơn cả lợi nhuận để nó trả cho cổ đông thì từ đó làm tăng cái giá trị cổ đông này tôi lấy ví dụ nếu cùng thì một cổ phiếu như PNG nếu họ trả 1.000 đồng cổ tức một năm nó sẽ khác hẳn việc họ trả 5.000 đồng 7.000 đồng 8.000 đồng một năm đúng không ạ nó khác hoàn toàn luôn về mặt định giá thì PNG chưa làm được vấn đề này thậm chí vừa rồi uh, khi tháng 3 năm 2022 PNG phát hành 15 triệu thu được khoảng gần 1.400 tỷ đồng thì chúng tôi cũng đặt ra một cái câu hỏi hơn 1.400 tỷ đồng tại sao công ty này lại đi phát hành nhỉ trong khi nợ vay của nó rất thấp bằng có 1 phần 3 so với vốn chủ sở hữu thôi nó hoàn toàn có thể nâng thêm một chút nợ nữa nhưng vẫn rất an toàn tại sao nó phải phát hành thêm 15 triệu để mà pha loãng cái lợi ích cổ đông ra nó không cần cái đồng vốn đó nó không cần pha loãng 15 triệu đó cổ phiếu đó nó vẫn có thể đạt được cái kết quả kinh doanh như bây giờ giảm không đáng kể tại sao nó lại không làm thì đây là một cái điểm yếu trong một cái cái bức tranh vô cùng đẹp của PNG đó và cái lợi thế cạnh tranh của nó càng mạnh thì thể hiện qua việc đó là cái chiếm dụng vốn của nó ngày càng càng rất khỏe mạnh đó Ngoài ra thì ờ, có thể thấy rằng PNG là một cái doanh nghiệp có cái sức mạnh tài chính rất tốt thông qua cái cổ tức bằng tiền. Thì hàng năm PNG vẫn cứ trả cổ tức bằng tiền rất đều đặn cho cổ đông. Tuy không được nhiều lắm nhưng mà nó cũng minh chứng rằng à ông này ông ấy có tiền rất dồi dào để ông trả. Thì chúng tôi kỳ vọng rằng khi mà cái nợ vay của nó về không ấy thì PNG làm ra rất nhiều lợi nhuận từ 2022 đổ đi thì lợi nhuận có thể gần 2.000 tỷ và năm sau có thể cao hơn 2.000 tỷ đó thì khi đó nhu cầu không cần nhiều đầu tư cố định không cần nhiều bởi vì bây giờ PLG không cần mở thêm nhiều cửa hàng thì họ sẽ mang tiền đó họ đi họ trả cố tức cả trong quá khứ đó. À, nói chung là về dòng tiền thì chúng ta sẽ bóc tách rõ hơn thì PNG có cái dòng tiền đặc biệt trong 6 tháng đầu năm này là từ hoạt động sản xuất kinh doanh dương rất lớn dương rất lớn một phần đến từ hàng tồn kho của công ty có giảm đôi chút so với cuối năm trước phần thứ hai nữa là công ty này có cái kết quả kinh doanh rất tốt với lợi nhuận sau thuế hơn 1.000 tỷ vân vân thì từ đó mang lại cái dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh lên đến 1.896 tỷ thì hoạt động đầu tư thì công ty này nó cơ bản gần như không cần đầu tư cố định nữa nó đã đầu tư hết rồi đủ rồi thì cái việc âm 796 tỷ này đến từ cái việc là công ty này mang tiền đi gửi ngân hàng. Thì đây không phải đầu tư mở rộng mà đây là mang tiền đi gửi ngân hàng. Đúng không ạ? Còn dòng tiền hoạt động tài chính của công ty này âm. Nguyên nhân do công ty này đã trả gần 2.000 tỷ cái tiền nợ vay trong 6 tháng đầu năm. Đúng không ạ? Nhưng mà nó âm có 697 tỷ bởi vì công ty này lại đồng thời huy động được hơn 1.400 tỷ tiền từ cái việc phát hành 15 triệu cổ phiếu cho các cổ đông bên ngoài đó thì đấy là một cái điều thú vị ngoài ra thì PNG từ đầu năm giờ vẫn có trả cổ tức tiền mặt đó và cái tiền của PNG rất dồi dào vẫn còn dư 403 tỷ trong 6 tháng đầu năm thì dòng tiền chúng tôi đánh giá là rất mạnh mẽ và rất tốt tiếp theo cái phần mà quý vị mong chờ nhất đó là đánh giá về kết quả kinh doanh thì Zfin đánh giá là đây là một cái kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh bền vững trong tương lai thì à, nhìn vào đây chúng ta có thể thấy doanh thu thuần của công ty trong 6 tháng đầu năm 2022 tăng 56,49% đạt 18.210 tỷ quý vị có thể thấy nó chỉ nhỏ hơn so với cả năm 2021 có 1.300 tỷ thôi nhỏ hơn một xíu thôi nhỏ hơn gọi là khoảng độ 7% thôi đó là 6 tháng thôi đấy 6 tháng đầu 2022 và 6 tháng đầu 2022 này nếu so với các năm trong quá khứ thì nó chỉ thua mỗi năm 2021 và nó nhiều hơn hẳn năm 2020 2019 đấy là chỉ cần 6 tháng qua đó cho thấy cái là cái việc tăng trưởng mạnh mẽ của nó như thế này, đúng không tiếp theo về cái lợi nhuận gộp thì cũng rất cao 3.210 tỷ về cơ bản nó chỉ thấp hơn chưa đến khoảng độ 10% so với năm 2020 cả năm 2021 rồi và thấp hơn khoảng vài phần trăm so với năm 2020 rồi cho thấy là cái kết quả nó mang lại cũng rất tốt thì lợi nhuận gộp đâu đó tăng 48,6% 48,6% và trong kỳ thì công ty này họ chi cũng rất mạnh cho cái việc chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp ở cơ chế chế độ của cán bộ công nhân viên của PNG ngày càng tốt đó và lợi nhuận dòng của công ty đạt 1.088 tỷ về cơ bản nó còn cao hơn cả năm 2021 và 2020 cơ nó thấp hơn năm đỉnh trước đó là 2019 cũng một chút xíu rồi 10% rồi đó thì cho thấy rằng cái kết quả nó rất vượt trội và nó tăng trưởng 47,99% so với cùng kỳ đó ROE thì tăng 25,64% thì qua đây thì chúng ta nhìn thấy một cái bức tranh tổng quan là cái kết quả kinh doanh của cái công ty này tăng trưởng rất tốt rất tốt nhiều anh chị cho rằng là năm 2021 bị Covid thì năm nay tăng nhiều hơn là phải nhưng mà anh chị hãy thử nhìn nó so với năm 2020 so với năm 2019 này đúng không ạ doanh thu nó còn lớn hơn cả những cái năm trước dịch cơ. thì cho thấy là đây là một cái sự tăng trưởng là mạnh chứ không phải là nhờ may mắn nhờ năm ngoái covid kém năm nay bật lên đâu mà nó còn so kể cả những năm đỉnh cao trước đó đúng không ạ và sau đây thì chúng ta cùng đi chi tiết hơn về các cái khoản mục đây quý vị có thể thấy doanh thu này đúng rất khủng khiếp 6 tháng đầu năm 2022 bằng cả năm những năm trước đúng không? đó còn về lợi nhuận đây lợi nhuận ròng đây lợi nhuận ròng đây cũng rất cao đúng lợi nhuận ròng đây 1088 tỷ bằng cả năm những năm trước nhiều hơn cả năm 2021 cơ đúng nhiều hơn cả năm 2021 và 2020 Đúng không? Tiếp theo thì chúng ta sẽ bóc tách các cái mảng kinh doanh thì uh, tổng doanh thu 18.210 tỷ này nó đến từ mảng bán lẻ chiếm lớn nhất 10.671 tỷ tăng 61,16% và quý vị hãy lưu ý rằng trong cái hoạt động kinh doanh của PNG thì cái hoạt động bán lẻ mang lại lợi nhuận cao nhất với biên lợi nhuận đâu đó khoảng hơn 20% 20 mấy phần trăm thậm chí lên đến 30% 20 mấy phần trăm thì lợi nhuận của PLG đến chủ yếu từ cái bán lẻ này nó lên đến 90 mấy phần trăm rồi và cái bán lẻ quý vị có thể thấy nó tăng từ 6.622 tỷ năm 2021 6 tháng 2021 lên đến 10.671 tỷ tức là tăng hơn 60 phần trăm cái mảng kinh doanh chính nhất mang lại lợi nhuận nhiều nhất cho công ty này rất tốt mảng bán sỉ thì có tăng trưởng 30,04 phần trăm đạt 2.149 tỷ mảng bán sỉ uh, trang sức này cũng là một cái mảng mang lại lợi nhuận nói chung là so với bán lẻ thì nó mỏng hơn rất nhiều đúng không và doanh thu nó chỉ bằng 1 phần 5 thôi thì lợi nhuận nó mang lại chưa bằng 1 phần 10 đâu nó bằng 1 phần 20 cơ khá mỏng nhưng mà biên lợi nhuận nó còn cao hơn mảng vàng miếng mảng và mảng à, bán buôn này thì nó tăng 30,04% đây là mảng biên lợi nhuận cao thứ hai mảng cuối mảng thứ ba là mảng vàng miếng thì doanh thu cũng tăng mạnh tăng khoảng 65,9% đạt 5.135 tỷ nhưng như quý vị đã biết ấy cái việc mua bán vàng miếng ấy thì nó tranh không nhiều biên nó rất là mỏng biên nó rất là mỏng biên nó đâu đó khoảng độ một phần trăm dưới một phần trăm có lúc cao điểm thì nó có thể hơn một phần trăm tức là cái phần tranh giữa là mua vàng miếng và bán ra ấy. đúng không thì nó mang lại cho cái công ty này không đáng kể đâu 5.000 tỷ có khi mang lại cái biên lợi nhuận gộp khoảng độ 5 60 tỷ 70 tỷ là cục đúng không ạ trên tổng cái mức lợi nhuận gộp của cái công ty này nó lên đến lên đến bao nhiêu đấy ạ? Lên đến 3.200 tỷ. Như vậy là về cơ bản mảng vàng miếng này doanh thu là 5.000 tỷ thôi, rất cao đúng không Chiếm khoảng gần 30% doanh số của công ty nhưng mà nó chỉ mang lại lợi nhuận gộp khoảng độ 1,5% thôi. Rất nhỏ. Đúng không Mảng bán sỉ này thì mang lại lợi nhuận gộp cũng chỉ vài phần trăm, khoảng 5% thôi. Còn chủ yếu là đến từ mảng bán lẻ còn mảng khác thì không đáng kể thì chúng ta không cần tính toán như vậy khi phân tích đánh giá về PNG ấy, lưu ý đến quý vị và quý vị phải quan tâm đặc biệt đến cái bản này đấy là cái kỳ quan trọng nhất nhiều khi doanh thu tăng rất lớn nhưng mà lại là tăng vàng miếng chẳng hạn thì không ăn thua nó chả mang lại bao nhiêu đó nhưng mà tăng doanh thu này tăng mạnh cái mảng bán lẻ thì là một cái dấu hiệu cho thấy cái việc tăng trưởng phát triển rất mạnh mẽ về cái chất ở đây về cái chất đúng không ạ thì qua đây quý vị có thể thấy cái bức tranh về cái hiệu quả kinh doanh của cái công ty này không hề đơn giản một chút nào đúng không ạ mảng bán lẻ còn nhiều hơn cả năm 2010 20 và nhiều hơn cả năm 2019 cơ nó chỉ kém cả năm 2021 một chút thôi đúng không ạ đó đây là cơ cấu doanh thu thì chúng tôi minh họa bằng cái biểu đồ đây để quý vị có thể thấy à thằng này có cái sự tăng trưởng rất mạnh mẽ so với 6 tháng 2021 và so với cả những cái năm trước thì nó rất lớn đúng không tiếp theo vậy thì cái điều chúng ta cần quan tâm là triển vọng cuối năm 2022 và các năm tiếp theo như thế nào thì chúng tôi cho rằng là năm 2022 sẽ là một năm đạt lợi nhuận kỷ lục thì điều này thì gần như không còn phải nghi ngờ gì nữa rồi với 6 tháng đầu năm nó đã gần đạt kỷ lục rồi đúng không thì 6 tháng cuối năm nó sẽ rất cao thì hai cuối quý năm thì PNG sẽ tăng trưởng chúng tôi đánh giá không phải tăng trưởng mạnh mà tăng trưởng rất rất mạnh nhờ các yếu tố sau một đó là cái nền quý 3 2021 lỗ do đóng cửa bởi Covid-19 ở trong khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam thì đóng cửa toàn bộ luôn thì khiến cho lợi nhuận của công ty âm cả hàng trăm tỷ đâu đó là âm khoảng 160 tỷ thì quý 3 này thì Covid nó không hoành hành như thế nữa nó trở lại bình thường rồi thì kỳ vọng rằng cái lợi nhuận của PRG sẽ rất là cao. Chúng tôi cũng cho rằng là tối thiểu nó cũng phải trên 300 tỷ. Và thứ hai là cái sự thay đổi toàn diện từ cái chiến lược kinh doanh của công ty đến văn hóa doanh nghiệp thì nó đang phát huy hiệu quả rất cao. À, cái việc chuyển giao giữa cô Dung với các anh Thông là đang rất thành công. À, cái các cái doanh nghiệp ở Việt Nam ấy hay là ở trên thế giới đặc biệt là ở khu vực châu Á thì họ đau đầu nhất là tìm những người kế nhiệm chuyển giao thế hệ Đó, rất đau đầu ví dụ ở FPT năm 2010 11 đã chuyển giao cho anh Trương Đình Anh nhưng không thành công công ty đi xuống thậm chí đi xuống và phải mất nhiều năm sau thì bây giờ mới chuyển giao thành công cho anh Khoa nhưng mà ở PNG thì chuyển giao cái này sau 1-2 năm là thành công luôn và thực sự thành công nó còn vượt mong đợi cơ tức là à, nó vừa tận dụng được cái lợi thế của cô Cao Thị Ngọc Dung này vừa tận dụng được cái lợi thế của anh Thông hai người kết hợp với nhau như kiểu hai mảnh ghép thiếu của nhau thì từ đó làm cho cái công ty nó phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn đoàn kết hơn văn hóa doanh nghiệp của PNG ngày càng rõ hơn và dĩ nhiên cái hiệu quả kinh doanh đã được chứng minh trong 6 tháng đầu năm 2022 là rất lớn những cái đó thì nó cũng chưa đủ minh chứng thì tôi chỉ lấy ví dụ như này trong 6 tháng đầu năm 2022 gần như là PNG không mở thêm cửa hàng nhưng mà doanh số tăng tới 60% lợi nhuận tăng cũng đến tầm thì gần 50% đó, doanh số tăng rất mạnh đó, đó là nhờ vào cái việc là kết hợp giữa cái chiến lược của cô Cao Thị Ngọc Dung rất đúng đắn từ trước đến nay với cái sự đổi mới của anh Thông và đó ứng dụng công nghệ này vào chuyển đổi số đấy rồi là ứng dụng cái việc là thay vì bán hàng trước đây chỉ có truyền thống cửa hàng thì bây giờ họ online rất là mạnh mẽ họ quảng cáo rất nhiều rất đúng đối tượng rất đúng đối tượng và rất đúng xu thế rất hợp thời của họ. nhân viên thì happy hơn thu nhập của họ cao hơn và từ đó là công ty phát triển một cách toàn diện hơn thì đây có thể nói là một cái sự chuyển giao mà đáng học hỏi đối với các cái tập đoàn khác ở Việt Nam. Tiếp theo, cái lợi nhuận sau thuế năm 2022 thì AZFIN dự báo rằng là có thể đạt khoảng 1.900 đến 2.150 tỷ đồng. Tăng trưởng từ 85 đến 110% so với năm 2021. Tức là nếu mà kịch bản xuất sắc ấy thì nó có thể tăng trưởng 100 hơn 100%. Rất mạnh mẽ. Đúng không ạ? à, chúng tôi cũng kỳ vọng rằng là có thể PNG sẽ có thể đạt ở cái mốc lợi nhuận 2.000 tỷ trước đây thì cao nhất là năm 2019-20 đúng không ạ chỉ có hơn 1.100 tỷ thôi mà bây giờ đã nhảy lên được mốc sắp xỉ 2.000 hoặc hay nhỉnh 2.000 là rất tuyệt vời đó còn về tương lai thì AZFIN kỳ vọng rằng cái doanh nghiệp này sẽ trả cổ tức tiền mặt cao hơn do lợi vay như đã trình bày nó đã về gần như không rồi và nhu cầu vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh của PNG nó không cần nhiều thực sự doanh nghiệp này để mở rộng kinh doanh nó không cần nhiều và nó cũng chả cần đầu tư cố định nữa về cơ bản trước đó nó có đầu tư rồi và đầu tư cố định nó cũng không đáng bao nhiêu so với cái hàng tồn kho để có thể kinh doanh nhưng mà nhờ ứng dụng công nghệ vào thành ra doanh nghiệp này có thể tăng doanh số rất là mạnh nhưng mà hàng tồn kho không cần tăng bởi vì họ quản trị cái hàng tồn kho tốt hơn rồi họ quản trị cái nhu cầu khách hàng tốt hơn thì khi đó họ làm ra các cái sản phẩm ấy thì nó phù hợp với thị hiếu hơn rất nhiều thế thành ra lưu trữ cái hàng tồn kho ít hơn ví dụ trước đây tỷ lệ mà ví dụ làm ra 5 sản phẩm thì có 3 sản phẩm không hợp thị hiếu chẳng hạn thì nó ù nứ này hàng tồn kho rất lãng phí chi phí nhưng giờ họ làm tốt hơn còn có hai còn có một thôi chẳng hạn thì như vậy là cái giảm thiểu rất nhiều chi phí giảm thiểu tiền bỏ vào hàng tồn kho cũng rất nhiều vòng quay nhanh hơn từ đó doanh nghiệp sẽ hiệu quả đúng không ạ đó và với cái định giá như vậy thì P forward 2022 của PNG có khoảng độ 13.2 13.3 đến 14.2 lần thì như vậy nó thấp hơn so với mức trung bình của thằng này khoảng 17 lần thì PB trung bình là khoảng 3.1 lần thì nó thấp hơn khá nhiều so với mức trung bình nó khoảng 4.5 hơn 4 lần của cái công ty này thì như vậy về định giá so với chính nó thì nó đang rẻ rất rẻ bởi vì vị thế bây giờ của PNG nó đã nâng lên một tầm cao mới mà định giá vẫn rẻ hơn trung bình quá khứ của nó thì cho thấy là so với chính nó thì đang rẻ tuy nhiên nếu mà so với toàn bộ index hay so với những cái cổ phiếu tăng trưởng khác chẳng hạn chỉ so thuần con số thôi không nhìn tên doanh nghiệp thì rõ ràng PNG vẫn là đang ở một cái nửa cao nửa cao bởi vì cũng rất có nhiều doanh nghiệp tăng trưởng ở Việt Nam định giá PE bằng có 8 đúng không ạ bằng có 8 bằng có 7 Đúng vâng. không? Tiếp theo, vậy thì rủi ro và điểm yếu của PNG là gì? Thì rủi ro lớn nhất của PNG chúng tôi cho rằng là dịch bệnh. Nếu có thể nếu nó bùng phát lại hoặc nếu có một cái dịch bệnh gì đó nghiêm trọng thì PNG vẫn bị ảnh hưởng rất nhiều. Bởi việc có thể đóng cửa hàng, nên là bởi việc cầu nó sẽ giảm. Người ta không ra ngoài chơi, người ta không đi lại thì làm sao người ta mua sắm trang sức nhiều để làm gì? Đúng không ạ? và tiếp theo là rủi ro sức mua có thể giảm nếu mà suy thoái kinh tế toàn cầu nó diễn ra mạnh mẽ và nó tác động phần nào đến Việt Nam thì cái rủi ro này chúng tôi cho rằng có nhưng mà nó nhỏ hơn bởi vì Việt Nam là một nền kinh tế hiện nay được đánh giá rất khỏe thành ra nếu có ảnh hưởng thì cũng ảnh hưởng không quá lớn nhưng mà nó cũng sẽ tác động đến sức mua nhất định đúng không và cái điểm yếu lớn nhất của PLG là về cái cơ cấu nguồn vốn như chúng ta vừa nói nhìn ở mặt an toàn thì rõ ràng nó cực kỳ an toàn nhưng nhìn ở mặt ngược lại là mặt hiệu quả kinh doanh ấy thì nó chưa tối ưu và hoàn toàn PNG có thể tối ưu hơn rất nhiều ở cái khâu này đó đấy là những cái rủi ro và điểm yếu mà chúng tôi có thể liệt kê này còn tất nhiên nó cũng có những cái rủi ro mà mình không thể biết được được nó có thể đột ngột đến thì cái đó thì nằm ngoài cái sự tính toán thành chúng tôi cũng không thể liệt kê ra được đúng không ạ tiếp theo là về cái kết luận đánh giá về cái PNG như nào thì đầu tiên khẳng định nó là doanh nghiệp số 1 trong ngành đi và có thể nói coi nó gần như là độc quyền trong cái mạng kinh doanh vàng trang sức ở Việt Nam bởi vì những cái đối thủ thứ hai thứ ba nó bé tí lắm nhỏ lắm ví dụ Doji chẳng hạn thì họ rất mạnh về cái mạng liên quan đến bán vàng miếng thậm chí doanh số họ vài tỷ đô nhưng mà về cái mảng trang sức thì Doji không là cái gì cả rất nhỏ thậm chí đâu đó là chỉ bằng chưa đến phần 10 với PNG hay là của Huy Thanh hay là của Bến Thành vân vân thì đều là những doanh nghiệp rất nhỏ đó là những doanh nghiệp top đầu đấy nhưng mà so với PNG nó rất nhỏ là như chú bé tí hon thôi thì cho nên có thể coi rằng là cái ông này là như kiểu nó độc quyền được độc quyền được thì cái sức mạnh nó gọi là gần như áp đảo so với những đối thủ thậm chí nó mạnh hơn cái vị thế của Vinamilk trong ngành sữa cả thị phần thì nó không bằng nhưng mà so với các đối thủ khác sự khác biệt thì nó lại hơn hơn tiếp theo là PNG là một cái điển hình tuyệt vời từ cái việc chuyển giao thế hệ tức là rất nhiều người lo ngại rằng đầu tư vào doanh nghiệp ABC lâu dài ấy. thì ông nghĩ thế hệ đầu tiên nó xây dựng lên làm rất tốt họ làm rất tốt nhưng mà liệu có người chuyển giao có tiếp nối được hay không thì PNG không phải lo chuyện này nữa rồi thậm chí việc chuyển giao thế hệ này nó còn nâng tầm và thay đổi cái vị thế của công ty ngày càng khủng khiếp hơn và lên một cái tầm cao mới thì chúng tôi cho đầy rằng là đây là một cái sự kiện là thành công của dạng bậc nhất Việt Nam bên cạnh đó thì cũng có những doanh nghiệp khác thành công như FPT đã chuyển giao thành công này đúng không ạ hay là DGC cũng chuyển giao thành công này Đức Giang ấy hóa chất Đức Giang hay là Ri cũng đang chuyển giao dần cũng tương đối thành công này. nhưng mà PNG là một cái điển hình thành công nhất rồi là cái hoạt động kinh doanh của PNG trong cái ngành này thì nó đang rộng mở và tăng trưởng mạnh cùng với thu nhập của người dân ngày càng tăng cao hơn ngày càng tăng cao hơn thì cái nhu cầu cho trang sức của họ ngày càng lớn hơn thậm chí bây giờ cái nhu cầu trang sức theo mùa theo bộ sưu tập theo năm vân vân nó nó nó đang dần dần phổ biến chứ không như ngày trước là người ta chỉ đeo thuần vàng đúng không ạ đó thì bây giờ người ta kết hợp rất nhiều đó. chính cái điều đó lại giúp cho biên lợi nhuận của Energy tăng bởi vì có ép thêm cái giá trị nào đó thì ông định giá nó mới khó chứ nếu chỉ thuần vàng không thì làm sao mà ông có thể tranh mấy chục phần trăm đúng không và chúng tôi cho rằng PNG thì phù hợp cho những nhà đầu tư tích sản lâu dài đầu tư theo giá trị còn nếu mà quý vị nào mà lướt sóng ấy thì về cơ bản là không hợp với cái phương pháp đầu tư mà Adenfin chia sẻ đó thì trên đây là những cái trao đổi đánh giá của chúng tôi về cái cổ phiếu PNC cũng như là khuyến nghị về cái mục tiêu đầu tư cho dài hạn là như vậy. Xin chúc quý vị có những cái thông tin hữu ích cho mình trong cái quá trình ra quyết định đầu tư. Nếu quý vị có những cái trao đổi gì, chia sẻ gì, cởi mở gì thì xin mời hãy cứ comment phía dưới clip để chúng tôi cùng trao đổi với quý vị hay chúng tôi học hỏi quý vị. Xin chúc